phim đi yeah. <laughs> Dạ. <laughs> mệt quá mệt quá dạ. Tôi thấy tôi thấy từ nãy tôi thấy gọi là mấy ông mấy ông bị nhiễm rap của phí phai hơi bị nhiều rồi nha Ok bạn ơi thì hôm nay nè bạn mình đã cùng với anh em của tứ trụ chính là anh Mr Dịch uh, Siro cùng với mèo Simmy bọn mình đã vào trong Minecraft làng Hero Team Nhưng ở một phiên bản mới nha bạn nha Bạn biết phiên bản này là phiên bản gì không? Phiên bản này là phiên bản Free Fire trong Minecraft Nghe ghê không dịch? Nghe ghê không? Ôi, Minecraft uh, chảy chuột lâu lâu, ok thì hôm nay bọn mình sẽ cùng nhau tỉ thí gọi là free fire trong minecraft nha các bạn nha và trước khi vào video này các bạn nhớ để cho phong một like một share và nhớ nút subscribe đăng ký họ cho kênh youtube của mình nha các bạn và cái map này mình xin gọi là bật mí cho bạn biết là map này là phong tự xây luôn nha rất là hay luôn á ok rồi bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu thế nào lẹt cô rồi ok anh em ơi bây giờ anh em lại mấy cái rương này nè đây mình xin giới thiệu tất cả mọi người nha ở chỗ này mình có chuẩn bị cho mọi thành viên mỗi người một cái dù các bạn ơi các bạn biết cái dù để làm gì không cái dù dù nè Gì màu tím vậy? Ơ, à, cái dù cây vậy? Trời ừ. mấy người cái cái cái dù người ta màu gì kệ người ta nhưng mà quan trọng á là nhảy từ trên máy bay xuống là phải có dù hiểu không? Đấy thì khi nhảy xuống thì chúng ta mới không bị thương mọi người hiểu không? Đấy ok. Trời ơi, ơi, không cần nhà nghèo không có skin dù đẹp giống anh em mình trong Free Fire. Ừ rồi anh em mình đúng rồi đủ mặt rồi cái thứ rồi đúng <laughs> rồi thôi mấy ông xàm quá à. bây giờ tôi chuẩn bị bắt đầu rồi nha chuẩn bị nè mọi người sẽ đã, đã, sẵn sàng chưa ok sàng, dạ, dạ, dạ, rồi mấy bạn mấy bạn hãy chuẩn bị coi hero đại chiến nè các bạn ơi ok bấm nút bắt đầu nè rồi là cô hero đại chiến phiên bản minecraft mấy ông này nhảy xuống trước mình các bạn ơi đó thấy không dù nè dù nè đấy bye bye bye bye nè xịn chưa xịn chưa bây giờ mình sẽ đáp trên đây ủa đồ đồ nó rớt rơi phong. Trời ơi, đồ nó ở ở trong nhà với lại trong ở trong trong trong rừng trong uh, rương á anh đi kiếm đi. Nè đây bây giờ mình sẽ chui cái xe tăng nữa bạn. Đây, trong xe tăng Ủa, nó có cái súng cái gì mà trong rừng cái ống nước quá vậy? Trời ơi, quá trời súng luôn các bạn ơi. Cái này mà ống nước gì ba, súng này bắn hơi bị đau quá nha. Người nào thua rồi là xong luôn á. Gì anh? Lương có súng gì đâu mà tàn giáp cái đồ ăn không vậy? Không có súng. Không có súng hả? Không có súng vậy là anh xui rồi, à. anh kiếm nhầm gọi là cái rương không có súng rồi đấy. Các bạn coi là trên tay mình là nguyên cây sáu nòng luôn, mình bắn cho bạn coi nè. Đó, xịn chưa? Xịn chưa? chưa bây giờ mình quá. sẽ vô trường học ok vô trường học để lấy để để lấy thêm súng nè đây ấy có thằng vô trường học thì rồi rồi rồi sao qua qua kịp nó hình như tôi mới thấy ai trong đây hình như tôi mới thấy ai trong đây hình như thấy ai trong đây phải uhm, chẳng lẽ mình nhìn nhầm nha sao lại xin chào quá rồi vậy ok ôi mấy bạn ơi mấy bạn nhìn kìa mấy bạn thấy không simi được một điểm kìa mấy bạn nhìn ở bên cái cột bên phải á nó sẽ tính điểm á bạn mày thấy không simi được một điểm rồi nè đấy người nào cao điểm nhất người đó thắng nha ui trời ơi quá trời súng luôn lầm lầm lầm lầm quá trời súng luôn các bạn ơi trời ơi nhiều rồi xong full đồ luôn trời tôi nhiều súng lắm mà tôi full đồ luôn các bạn ơi ok rồi rồi rồi rồi Ê, sao sao từ nãy giờ tôi thấy anh em bắn nhau nhiều quá ai cũng được một điểm ờ giờ mít kia giờ mít kia hình như mình thấy ai luôn kìa dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch thấy dịch dịch dịch dịch ui dịch chạy kìa bạn dịch dịch bắn dịch bắn dịch bắn dịch mình sẽ là người được một mạng tiếp theo Dịch đứng lại Ui rồi ông à, ăn táo vàng À thế à, à thế à thế à thế à Ăn à, táo vàng À thế à Ăn táo thế à thế à này ui phong phong phong này một mạng tiếp theo nè cái gì vậy tại sao mình lại thua dịch mấy bạn ơi trời ơi trời cái gì trời tính ra là dịch ít máu hơn mình mà ta ui phong phong kiểu phong cầm một nùi đồ luôn ghê chưa ui ông sido bắn mình mấy bạn ơi chạy chạy chạy ông đồ bắn mình <laughs> ôi bạn ơi chết chết chết chết chết <laughs> Ôi Sim nè dạ, Ôi quá. Simi à. Simi à, được một điểm Siro được một điểm Dịch được hai điểm luôn Trời trời mình chưa được điểm nào các bạn ơi Sao mình xui vậy? vậy Coi mình sẽ ra mình ăn ké mạng các bạn ơi Mình ra mình ăn ké mạng Ui ui bắn bắn bắn bắn Rồi rồi bắn bắn dịch đi đừng bắn em rồi Bắn em làm cái gì <laughs> Trời bạn ơi <laughs> Ông dịch với ông rô ông chơi đồng đội bạn ơi Chơi kỳ Ông ơi Cái súng, súng, này nó, nó, nó mạnh mà nó nhanh như đạn dư vào ơi ừ nó phải nhanh hết đạn chứ anh chứ lẽ giờ súng nó chậm hết đạn ok ôi bạn ơi chết rồi giờ mình yếu xìu máu mình cũng hết rồi mình sẽ phải chạy ra ngoài đây đi lượm thêm súng thôi rô đâu rô đang trong nhà cây đo đúng không có giỏi ra ngoài đây đấu với em nè ôi rô kìa ừ, hai hai hai thằng xì rô nè nổ nè ok ok nổ anh ơi nổ rồi nổ rồi rô mất quá trời máu rồi đem bắn rô đem bắn rô à hôm nay không mất máu nào hết không ơi ui hả sao mất ừ. máu nào là sao kỳ vậy Trả đâu đâu chúng ta đâu tôi không điểm mấy bạn ơi tôi buồn quá Ai dịch nè Dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch dịch Ôi sao hai ông bắn tôi còn lượt vậy chơi kỳ vậy Ai ai chơi kỳ vậy Mấy bạn ơi mấy bạn thấy không Ông dịch với ông rô hai ông bắn một mình mình các bạn ơi Chơi kiểu này ai chơi lại trời Ôi chơi mà chơi gọi là đồng đội với nhau rồi trời Chơi kỳ À à à à dịch bắn tao Thôi ờ, tôi mặc kệ mấy ông luôn Tôi từ nãy tôi bực lắm rồi đó Mấy ông chơi mấy ông tàn chơi đồng đội với nhau mà Có một mình tôi từ nãy tôi không giết được ai Ai chơi đồng luôn. đội trời tao thấy dịch đâu mà bắn dịch À, tính ra hai ông bắn mình tôi luôn á ok thôi bây giờ mình sẽ chạy qua bên ngọn núi đi các bạn ơi mình chạy qua ngọn núi mình kiếm súng khác xịn hơn các bạn à chứ bên kia ờ, mấy ông kia ổng gọi là chiếm đóng hết trơn rồi ôi chết bo vô rồi bo vô tận đây rồi mình phải lên mình lượm súng nhanh thôi thôi là thua á ông mạnh chết là mấy ông chơi tiếp ấp đúng không hả ê tính ra xem biết không hồi nãy tôi gặp dịch nha xong tôi ừ. bắn dịch cái rô gặp tôi rô bắn tôi luôn rô không bắn dịch rô với dịch chơi gọi là hai lần ờ. luôn rồi đó à không đứng chung với nhau mà kêu team up kỳ bạn tức là bạn đứng ở giữa hai tôi lấy bạn hai tôi bắn bạn ơi alo chơi đồng đội kìa trời à. cái này tao gọi là, là chơi đồng đội đó tính ra tính ra là là là là là, là phong đứng giữa hai mình phong bị kẹp bánh mì luôn ờ à, đúng rồi phong đứng giữa bị kẹp sao không kêu mình team up anh đúng rồi anh em mình nhau gọi là bẻ súng nãy giờ nè hai người chơi đồng đội với nhau hai người chơi đồng đội thôi thôi đừng nói gì mình đừng nói thiệt đi anh thôi tôi nói rồi đừng nói nhiều hai ông đừng nói nhiều tôi không nghe lời hai ông nữa hai ông đừng cái gì ui ok ok bạn mình mang tiếng team up rồi rồi mình team up rồi đi phong rồi mèo simi. mèo simi. mới vừa dùng đại bác bắn em vậy đây mèo simmy dùng đại bác bắn em simi simi simi. simmy tết bác là cây nào vậy tết tết hả mình sẽ giết mèo simi. mình sẽ giết mèo simi để mình lấy mạng là chỉ bắn được một lần thôi nha ơi chết rồi simi simi chạy mất tiêu rồi trời ơi mình lại bị cá hết mạng các bạn ơi simi simi simi simi simi simi simi simi rồi xong bị cá hết mạng luôn ông rô ăn của mình nữa bạn ơi rô này láo này mà bắn đâu quá chứ vậy ờ, mấy người bắn dữ vậy à? siro nè tôi bắn bể nhà luôn cho mấy ông coi ơi mít tôi dịch à hãy tên mít tôi dịch đi nha ai hai ông tim ốc kìa hãy ông tôi bảo sao ủa gì vậy tao đang đứng ở bên trường học nha Alo. à dịch chơi hình hình hình hình hình nộm mấy bạn ơi dịch dùng hình nộm rồi Cái này thì dùng mình nộm nè mình đứng ở đây nó kêu mình đi dịch bên kia đậu xanh luôn luôn luôn luôn luôn luôn quét mọi người ơi tính ra từ nãy giờ tôi chưa ăn được mạng nào luôn á mọi người <laughs> từ nãy giờ tôi chết hơi bị nhiều rồi đó mọi người người ta gọi <laughs> đấy là nghiệp đấy bạn ạ à. Trời ơi, Siro mít đã dịch ba mạng, Simi một mạng, mình không được mạng nào luôn, mình thua cái con gái luôn mấy bạn ơi. Trời ờ, ơi là trời. Trời vậy là Phong chưa biết rồi, Simi mấy bữa nay mà được anh tập bắn bông trong Free Fire hơi bị ghê nha. Không, em giờ em không quan tâm nữa, giờ em đi lụm súng đây trời trời. À, Ui. Phong lên nhà cái đó nè, chết Phong rồi. Tôi lại sợ ông quá, ông lên đây. Lên đây. Tôi đang tôi đang sợ, thật sợ sợ sợ. <laughs> <laughs> Trời ơi sợ quá. Ok. Ê, ê, okay. tôi lại sợ ông quá nghe giống anh đầu cắt môi. anh trên mạng ấy. Trời ơi, nó ám sát mình rồi các bạn ơi. trời ơi ở nhà canh mua nha quý vị. À, mèo simi mèo simi rồi đường một mạng đầu tiên các bạn ơi mình đã bắn được mèo simi sim sim báo vị trí để làm gì để đi giết sim ồ oh, dịch với đô mọi người được ba mạng luôn cơ thiệt si đâu xí đâu xí đâu xí đâu à. xí đâu xí đâu ôi ông có giáp kim cương các bạn ơi hàng gì ông khỏe thế trời trời trời ơi ông chơi kiểu lốc xoáy luôn kìa trời ơi gặp hai ông này là sợ chết luôn mấy ba thôi thôi thôi thôi thôi ai vậy đây em có làm gì đâu vậy đây thay em đây vậy đây à ơi trời ơi trời hai ông này hai ông cứ thấy mình hai ông bắn mình không không chịu bắn nhau các bạn ơi trời ơi hai ông, đứng dưới tao thấy ông đâu mà bắn ông hai ổng bắn một mình mình mình không ở bạn ơi hai ông này chơi team up nhau rồi bực quá à. đúng hết bạn à mèo simi mèo simi mèo simi mèo simi nè trời ơi may quá lụm được một mạng của mèo simi chưa sim thấy chưa đừng tin không vậy thật ra là nãy giờ tôi chơi với mọi người chỉ có một cây máu nên tôi chỉ hỡi cây mạng thôi chứ tôi không có đối đầu trực tiếp được <laughs> ok sim ờ tức quá mất tay dịch mất tay dịch mất tay dịch mất tay dịch nè mất tay dịch nè mất tay dịch no no ông này ui vô mộng vai lắm ơi lên ông dịch ổng ông ông dịch ổng có nhiều giáp quá bạn ơi ông khỏe quá à. bắt à, ông lại ổng mình còn gì đâu mà simi simi simi yeah với được sim ơi à, sim sao anh thấy nãy giờ phong giết em quá trời đấy không thì, thì từ nãy giờ em chỉ giết được mỗi mình sim thôi cho nên là em phải mọi người xem tôi là ôi ôi ông nào bắn bắn cái lan đó siro à Chết rồi bạn ơi, bây giờ không có súng trong người cũng không có giáp luôn thì chơi bời gì nữa trời ơi. Chết rồi, không có súng cũng không có giáp chết chết tôi rồi. Chạy anh em ơi, mấy thằng này hung ăn lắm. Ông Siro ông khỏe quá anh ơi. Ông có đầy đủ mọi thứ. Anh em mình nghèo hàng quá chứ đây. Từ từ từ để em dùng xe em bay lên. Bay lên bay lên bay lên bay lên mình thấy ông rồi các bạn. Bay lên đi xe. Bay lên đi, bay lên đi. Bay lên. <laughs> Cái xe nó không chịu bay các bạn ơi. Trời trời trời ơi anh em ơi anh em ơi bây giờ mình chỉ ra có một cách này rất là dễ anh em chỉ cần quay lại chỗ anh em chết anh em đi lượm từng cây súng à, à, à, em lần này à, em lần này đâu em chết Trời ơi, ông Đô ông không thương mấy đứa em của ổng luôn các bạn ơi. Ông gặp ai là ông giết người đó, ông không thương không để ai. Tại vì tao đã rất là rén, không hiểu không? Tao đây chỉ có một cây máu thôi. Hỏi tao quên đạp vô cái tấm vé rồi còn một cây máu à. Ông xạo mọi người mình bắt là trừ ông bảo còn một cây sao xạo. Giáp, con cái giáp, không phải anh là anh xuống anh quên đạp tấm vé, tại là móng mặc định anh chỉ một máu Bây giờ chỉ có bắn mèo simi là dễ nhất thôi, em bắn mèo simi lấy mạng. <laughs> cái gì vậy? Hết đạn, hết đạn, hết đạn, hết đạn, hết đạn. Đẩy ngay, đẩy ngay Lấm xuống, lấm xuống, lấm xuống đi, lấm xuống đi Lấm đây sao không lấm Lấm đi xuống ơi Lấm trời Ủa Ủa sao mà còn bị bị bị bay mới vậy? À, bị đánh game rồi. Mèo xíu rồi. là bị đánh game rồi giết đây mày. Giết đi, giết ông đi, giết ông đi, giết ổng đi. Ok, em bay giết. Ai bay giết mèo xem em làm được quá trời sống luôn. Ok. Dịch nè. con có giam trời ơi. Dịch nè, này thì dịch nè. Ok ok hết máu rồi bạn ơi chết rồi chết rồi hết máu rồi để chắc bây giờ tôi tôi chỉ có một cây tim mà tôi chấp anh em luôn á bây giờ tôi chấp anh em á anh em chấp cái gì mà chấp chắp có xỉ à? mày mặc full giáp sao mày cầm súng mày chắp ai mày em, có một tim mà anh tức là em, chỉ có một cây máu thôi em có hai cây máu với mọi người em quên đập cái cây ấy rồi dịch ổng sao mọi người ổng mọi người ổng mặc full cái giáp luôn ổng ổng ổng mặc full giáp kim cương luôn ổng xạo bạn ơi ổng xạo luôn mọi người này xạo này xạo không thể nào giết ông được bây giờ nè mình chỉ anh em nè chỉ có một cách duy nhất thôi nha trận sâu quá anh em lụm nhiều giáp vô phải có thật là nhiều giáp thì mới mong ra thắng được hiểu không bắn nhau căng thẳng quá bắn nhau căng thẳng quá tôi sẽ giết ông bằng tay không luôn tôi giết ông <laughs> ơi rô bốn mạng rồi rô gấp đôi mình này bạn ơi đánh đấm gì nữa thôi trận này không chịu thua nha anh em cứ bắn nhau đi ok bạn ơi thì như bạn đang thấy hiện tại là Mr. Dịch là người duy nhất có súng ở trong đây Mr. Dịch đã giết được Siro rồi Coi bộ kỳ này Qua đây, qua đây, Dũng, qua đây Giờ, dạ, Hết xuống dạ, dạ, được rồi, hết xuống được rồi Bo, bo vô hết xuống được rồi, giờ xuống là chết à Rồi, ai Dũng Xong rồi, bo, bo, bo, bo thu rồi đây, coi như là <laughs> Nhưng mà mình vẫn thích kêu hơn em <laughs> Rồi, xong rồi xuống Ok bạn ơi <laughs> thì, Không được Thì coi như là trận này Siro giành top 1 Mr. Dịch giành top 2 Và Phong Cận giành top 3 simi giành top 4 nha các bạn nha Ok, tại vì là bây giờ hiện tại là bo cuối rồi cho nên là trận đấu đã kết thúc. Xin lỗi dịch nhưng mà dịch đã, à, đã chỉ đứng top 2 thôi. Ok rồi, trận thứ hai. trận thứ hai bắt đầu nào, let's go. Rồi ok, chuẩn bị trận 2 anh em. Trận này là mình sẽ cố gắng mình lượm thật là nhiều giáp các bạn ơi, phải có nhiều giáp thì mới bông vô đi được. các bạn, lụm okay. vô đi, lụm vô đi. Rồi. nhảy xuống rồi lạc cô ok anh em đang bay dù các bạn ơi bạn coi sau lưng mình nè đấy anh em mình đang đang bay kinh dù. nghiệm rồi tao sẽ không bay vô trường học nữa đâu trường học không Ê, mất dạy nha bấm bấm bấm bấm mở dù mà không báo người ta câu là chơi chơi chơi ai dù với mày à, tính ra là luôn. tính ra là em kêu bắt đầu rồi mà anh không chịu nhảy xuống thôi ok ủa mình mới thấy siro chạy vô nhà mình đó bạn ơi rô yêu thầm mình rồi rô chạy vô nhà mình ok cay rô gì vậy thấy bắn nhau bên ngoài ui siro trời luôn siro siro siro siro siro nè, xin nè nè xin nha em định thịt anh nha sim nha em đừng tỏ ra à, người vô can em phát hiện em rồi dịch đây dịch dịch dịch em phát hiện rồi ông rô nhảy nhà em là bởi vì nhà em nhiều giáp nhất ông nhảy vô nhà ông em nhà, giáp nhà em không có giáp ở bên ngoài đây mới có giáp nè cái cục đá này có giáp nè thôi ông đừng xạo ông đừng xạo ông đừng xạo thiệt nhà em có nhiều súng tôi hiểu không ông đừng nguy biện ok chạy với bạn anh nhảy vô nhà em trước không anh nhảy ở đây là thủng giáp à chạy với bạn ơi mình bắn ông lại em rô rồi ui <laughs> vừa bắn được một con mèo coi ba vô ca nè ok ui ông vẫn bắn mình các bạn ơi ông này ông này ông khô máu quá ông muốn giết mình cho bằng được các bạn ơi chạy chạy chạy sao mà em cảm thấy à. run sợ ông siro quá vậy đây ấy <laughs> siro siro dạ tao ông Sido ổng là, à. là chuyên chuyên chuyên gia bắn lén anh ông Sido ông chuyên gia bắn lén anh nó chuyên ra nút rồi nó bắn nó có chừng đây để tao đi theo kiếm nó khứa này ơ ờ, à, sao kiếm em em làm gì đâu kìa khứa này đâu, đâu, rồi sao mọi tim bấm với em kìa này anh chơi kỳ vậy rồi rồi đứng cho để anh qua kiếm một cái em không biết em đi nữa. rồi anh không thấy em đâu Chết sao lại là bấm giết em Thôi ông im mồm đi Hồi hồi nãy thì đằng Phong đổ thừa em tin mất với việc Còn bây giờ thì mẹ anh em lại tin mất với em quá trời hell sao số em nó đen vậy Trời ông ông đừng nói nhiều Ông đừng nói nhiều Mấy cái người mà gọi là chuyên gia đi bắn lén người ta không được quyền nói hiểu không Rồi chết này bạn ơi mình đang Mình chơi FIFA mình mình chơi sinh tồn đi sống dai quyền thoại cho bạn Thôi đừng nói nhiều, đừng nói nhiều Ok bạn ơi, bây giờ mình phải đi lượm đồ ăn Mình hết đồ ăn rồi, mình đi chậm rồi Đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn, có đồ ăn không? Trời ơi, xài nhà quá Có đồ ăn, có đồ ăn, có đồ ăn ok trời mít đã dịch hai mạng mèo simi một mạng trời trời mấy ông này xịn à. vậy ôi mấy bạn ơi bây giờ <laughs> mình sẽ leo lên xe mình vừa lái xe mình vừa bắn nha các bạn mình mới thấy em đây nè simi chứ trời mèo simi mèo simi nè nó biết cái trời cái súng cái súng này của cái buồn đó chứ là có phải biết sao tức là bạn nó bị kẹt luôn á trời trời tức quá ok nhiều đồ quá mình phải lụm đồ mình phải lụm đồ ok mình gần full giáp rồi trời ơi tức quá ngọc ender Không. nè trời ơi nhiều thứ quá bạn ơi simi nhiều nhiều đồ vậy hút hồi máu nè đúng nhiều đồ quá. luôn á hút hồi máu đồ nè ok mình được một mạng rồi nha bạn simi kìa simi simi simi simi Yeah, được hai mạng à. Tôi là cái bao cát của mọi người đúng không? Ừ, đúng rồi, đúng Simi Simi là Simi giống như là cái con mồi mà để bọn mình gọi là khi mà mình gọi là ít ít ít ít điểm quá mình sẽ đi giết bạn hiểu không? Đấy, ok. Trời ơi, điên quá. Ta. Siro, Siro, Siro. Siro, à, tôi mới thấy Siro bạn ơi, tôi mới thấy Siro. Siro! Chết đi! Tôi sẽ giết ông. Tôi sẽ cho ông thấy thế nào là sức mạnh của phong cần tivi đẹp trai với hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Marvel Shadow Shadow Shadow Shadow Shadow Ôi nó có full giáp rồi kìa Nó có cầm mũ luôn rồi kìa Tôi không có mũ Gậy không? Không có full giáp không? rồi Tôi sẽ giết ông Yeah Ôi trời Ôi trời Ôi trời Ôi trời Ôi trời Rồi nhiều đồ quá bạn ơi Có giày rồi Yeah mình có giày kim cương luôn Full giáp kim cương Wow Sao sao mà Bây giờ cứ thắc mắc là Tại sao mọi người vẫn thấy mình Thì ra mình chưa hai anh em Trời ơi tính ra bọn tôi cũng có hai anh em đâu ủa gì vậy dạ? hình như tôi nghe tiếng bắn nhau hình như tôi nghe tiếng bắn nhau trong đây à tiếng chưa hình như là tiếng ui ở đâu vậy ở đâu vậy ê simi, à mèo simi, chạy đi đâu hả mèo simmy mèo simmy mình còn chưa hai anh em nữa mèo simmy mèo simmy mèo simmy mèo simi mèo simmy à chạy ơi chạy ơi chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy tôi chạy tôi chạy tôi chạy đó làm sao ủa giết tôi hả ui mèo simi nhiều đồ quá bạn ơi giết mèo simi cũng hơi mệt nha ui thôi mình chuyển qua giết mít tôi dịch giết mít tôi dịch mình không có được ai da dịch chạy bay ok giết bạn luôn à hộ gì nữa giết luôn nè hộ gì hộ nè này thì hộ sợ quá sợ quá dịch chơi kỹ năng các bạn ơi dịch dùng kỹ năng đi dịch dịch thả bơm mọi người ơi ghê thiệt ok à, à, à, ờ. tiếng súng đâu vậy tiếng súng đâu vậy tiếng súng đâu vậy à trên nóc nhà trên nóc nhà trên nóc nhà trên nóc nhà bắn xuống các bạn ơi ôi trời trời trời bắn kinh nhờ bắn sợ nhờ qua đây qua đây qua đây kiểu gì phong cũng chết hứa anh em luôn hứa Ê. anh nhìn phong lăn đúng đất này Sido đứng trên nóc nhà bắn các bạn ơi Sido chơi bắn lén ông này thời luôn ông ông rồi rồi anh tiên phong trên phòng rồi ông ơi anh Dây, hồi nãy anh anh ơi anh nhớ hồi nãy nó kêu mình team up mà mình không team up ông anh bây giờ mình team up thiệt cho nó tin anh này thì team up Ui sao leo cũng có No Nguy hiểm quá nguy hiểm quá Tao đã biết thế nào là là là, là Leo em Ok Đúng rồi tao biết thế nào là Dien luôn Tao biết thế nào là, là lễ hội luôn hả Đúng rồi tao biết thế nào lễ hội luôn Căng thẳng quá căng thẳng quá Vẫn thực sự Ê Ê Sao không đứa gì nóc nhà vậy bắt được mình đi Đúng máu thế bạn ơi nó sắp hết hồi máu rồi Ủa ham này tim mất mày ơi chạy chạy Sim luôn trong nhà gì mày Thầy quá Sim ơi Thầy quá Mặc à. Sim đi À xin, xin lỗi Sim xin lỗi Sim anh em mình mình mình mình với sim đi bấm sim ơi sim đâu ở đây nè sim sim đâu ở đây nè ở, ở, ở, ở trước cửa ở trước cửa trước cửa sim đâu trước cửa sim đâu đi bấm sim ơi đi bấm hai người kia đi bấm mình mình trốn đi ba đi đâu đâu đứng lại à mất tiền Dương đâu rồi rồi trong nhà trong nhà trong nhà trong nhà trong nhà chết rồi chết rồi chết rồi bây giờ tôi không quan tâm đến ai hết tôi sẽ đi kiếm dịch sim này ra sim này ra sim này sim tim bắp nổi giờ tôi không quan tâm đến ai hết luôn không ý tôi nói là sim uh, sim cứ đi đi để mình đi giết dịch cho hiểu không ok ok ok ok ủa mà ta vịt ta vịt dịch vịt vịt vịt vịt này mít ta dịch vậy <laughs> bị giết các bạn ơi Mày sim ơi mày chết rồi hả chết rồi chết rồi dưới hầm biết mật hầm bí mật của rô hầm biết mật của rô hầm biết mật của rô chết rồi chết rồi chết rồi chết rồi dưới hầm bí mật sao rồi nó xung xe cũng hết máu rồi cuối rồi thôi thoải mái bạn ơi ừ, ok ờ, bạn ơi đó bạn ờ, thấy không bạn thấy không hai người này cay mình này yên tâm đi xem mình làm súng lại cho bạn nè tí nữa mình chia súng cho bạn ấy ơi dịch, dịch, dịch ở nhà dịch ở nhà cái ron á dịch ở nhà cái ron á nhà cái ron đúng không ui ờ đúng à thấy rồi thấy rồi thấy rồi thấy rồi dịch bắn em hả dịch bắn em hả dịch dịch thua chắc rồi dịch ơi đây đây đây đây đây hai đứa hai đứa trốn đâu cho bạn khỏi mùa mây dịch ơi trốn đâu cho bạn dịch ơi Zuka là Zuka nó ra vậy Trốn đâu cho thấy Trốn đâu cho thấy Trốn đâu cho thấy chị ơi quá Rồi xong rồi xong rồi xong Tôi bị lát rồi tôi bị lát thêm Ê Siro Siro Siro Siro Siro hả rồi đây Rồi đây Leo xe chạy Rồi xe không được chạy Bảo ơi Giữ giữ mạng nha Tôi tôi bị thất game rồi Đợi xíu đợi xíu Yên tâm Tôi đang hành hạ giờ thì tôi lấy kêu đây Tôi sẽ chờ thành người ta một Yên tâm Ok cố lên cố lên Cháy vô Ôi Simi lum lum lum lum ờ. nè tôi cho đồ nè cho đồ nè đó giáp ừ, nè ấy bọn mình team up xem ơi nè hút hồi máu nè súng không cần súng không đây tôi cho ờ, súng nè lấy hết lấy hết có gì làm đồ gì siro siro siro siro siro à cái gì vậy siro cầm súng máy mưa siro cầm súng máy mưa bắn siro đi bắn siro đi à siro chạy hả đồ ừ không phải bé mưa đây không phải bé mưa đây không phải bé mưa ok ok ok đâu rồi đâu rồi đâu rồi đâu rồi Đấy giờ mình 8 mạng Simi 5 mạng Ui ơi Mít dịch À mít dịch cũng có cho giáp luôn mày ơi Sido Sido Sido Sido Sido Sido Ê Ui ui ui trời Mình đang bắn Sido mít dịch bắn mình các bạn ơi Trời ơi trời trời Em bị lắc rồi, em bị em bị crash hoài à. Hơi bị nguy hiểm các bạn ơi. Cẩn thận nha Phong, cẩn thận nha. Yên tâm, yên tâm tôi có tuyệt chiêu mới nè cái này nó không phải là crash game mà nó đi kiểu nó server của phong nó cứ bị đá mình ra khỏi server ấy <laughs> à dịch chết queo rồi hay quá okay. Simmy Mày thấy không, mẹ thấy không Simmy giết dịch luôn bạn ơi, trả thù trận trước Đấy, trả thù trận trước, trả thù trận trước À, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây Bên đây Đâu, đâu, đâu, đâu, đâu. đâu chạy đâu cho thoát khỏi mù quýt vậy đây chạy đâu cho thoát khỏi mù quýt vậy đây đây hay vậy từ từ từ từ từ từ từ phong ơi da ông bắn tới đâu người bo ông bắn tới đâu người bo kìa chừng chết bo chừng chết bo đừng đứng chừng bo đừng chừng bo đừng chừng bo à, ông này núp núp núp núp đây núp đây nè núp đây nè từ từ ông bắn tới đâu người bo xíp ơi đứng này đứng này đứng này cứ đứng này đi đứng này đi ê lên kìa xoáy mấy tôi giật ra ngoài a à, Sido siro nè cảm ơn cho em một mạng nha nó xấu lên cái đường xấu dạ, đâu đi anh yeah giờ nó xuống được rồi ba bây giờ đâu bây giờ đâu Ê, bây giờ bây giờ là phong cũng không thể nào vượt được kêu của anh rồi tại vì bây giờ anh em có giết kênh dịch với cả sim nữa em chỉ được có hai mạng thôi mười hai thôi mười một top một dạ, top một là được dạ, rồi.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 dịch ok Queen. không thèm xuống luôn bye bye ở trên này bỏ toàn kiếm ạ you